đầu tư Em Tiểu Rong, chuyên viên tư vấn của DKA Luxury Ngày hôm nay em sẽ giải đáp câu hỏi của tất cả các anh chị nhà đầu tư về vấn đề Trong tình hình Covid như hiện tại thì sản phẩm bất động sản đầu tư nào mang nhiều tiềm năng sinh lợi cao và ít rủi ro Bên cạnh đó có một lịch thanh toán linh hoạt Vâng, Song sẽ tiết lộ cho anh chị một dự án hội tụ tất cả các yếu tố mà anh chị đang quan tâm và không ai khác đó chính là dự án căn hộ cao cấp Astro City. Đầu tiên, để một bất động sản tăng giá hoặc mang lại lợi nhuận cho thuê tốt thì yếu tố tiên quyết là vị trí. SRCT nằm ở vị trí vàng ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, liền kề với khu công nghiệp Vship 1 và dễ dàng kết nối trong bán kính 3 km với các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Lotte Mart, Mega Market, sân gói sông bé, bệnh viện Vicamed, Columbia, có thể nói, vị trí của Excel City hội tụ tất cả các yếu tố về an sinh, giáo dưỡng. Ngoài ra, Bình Dương hiện nay đang có hơn 50.000 chuyên gia và lao động cấp cao đang sinh sống và làm việc tại đây. Với mức tăng trưởng kinh tế bền vững, năm 2021, Bình Dương chính thức vươn lên dẫn đầu trở thành nơi có thu nhập bình quân cao nhất trên cả nước. Với thu nhập cao, nhu cầu mua nhà của người dân Bình Dương ngày một nhiều hơn Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cho giá nhà đất của Bình Dương tăng liên tục từ năm 2017 đến nay. Đặc biệt là dòng bất động sản căn hộ tăng từ 30 đến 40% mỗi năm. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin về chủ đầu tư và các đơn vị đối tác đồng hành cùng phát triển dự án. Công ty Phát Đạt do doanh nhân Nguyễn Văn Đạt thành lập nằm trong top 10 chủ đầu tư uy tín nhất năm 2021 Tổng thầu xây dựng dự án là Centracom, công công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, ngân hàng tài trợ VPBank, đơn vị quản lý dự án hàng đầu thế giới CPRE, đơn vị giám sát xây dựng Toner, thương hiệu thiết bị vệ sinh Rita Võ Color, thương hiệu nội thất AKA. Astro City với quy mô 3,7 hecta, 8 tòa tháp, cao 40 tầng, 4 tầng trung tâm thương mại và 3 tầng hầm. Mang phong cách thiết kế kiến trúc đương đại, Astro City được thổi hồn bởi kiến trúc sư lừng danh thế giới, ông Mark Fuller, tác giả của hàng loạt công trình nổi tiếng. Những dự án nổi tiếng của ông ở Việt Nam có thể nói đến như City Garden, Kingdom 101, khách sạn Novotel. Căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 45 đến 82 m2, căn hộ cao trần, căn hộ Duque, căn hộ Sky Villa, shop house khối đế, Điểm đặc biệt 100% căn hộ được thiết kế có thể đón ánh nắng và gió tự nhiên. Và tiếp theo hãy cùng Song khám phá 48.000m2 tiện ích tại Astro City nhé. Sở hữu 4 tầng trung tâm thương mại kết hợp với khói boutique shop house gặp chiếu phim 1.000m2, đáp ứng tất cả các nhu cầu về shopping, thể thao, vui chơi, giải trí. Astro City hứa hẹn là điểm thu hút nhất tại khu vực phía Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Ở Bình Trệt, dự án tràn Đại mảng xanh với hai công viên nội khu, diện tích 4.000 m2 kết hợp với các tiện ích BBQ, cắm trại, khu vui chơi trẻ em. Và điểm nhấn đặc biệt của dự án đó chính là dòng suối nhiệt đới dài 300 m với phố đi bộ hai bên bờ suối. Đây là biểu tượng vườn khí cho toàn dự án và cũng là điểm check-in hàng đầu của giới trẻ trong tương lai. Tầng 20 của dự án là resort 5 sao trên không với diện tích 6.000 m2, gồm 6 hồ bơi chân mây. Astro City hiện nay đang nhận giữ chỗ cho tòa tháp Gemini nằm ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương với thiết kế phủ kính vô cùng hiện đại và sang trọng. Thiết kế đặc biệt hài hòa với khí hậu địa phương dựa trên nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng về lượng mưa, nắng gió để cho môi trường sống của cư dân tại Gimini luôn thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Mặt bằng tầng điển hình của tháp Gimini gồm 16 căn hộ, 6 thang máy cư dân và một thang vận chuyển. Và lý do cuối cùng khiến hơn 1.000 khách hàng quyết định lựa chọn đầu tư vào Astro City. Đó chính là chính sách thanh toán linh hoạt và chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Thanh toán đợt đầu chỉ từ 100 triệu, khách hàng có thể lựa chọn trả góp 1% mỗi tháng hoặc thanh toán 5% mỗi 6 tháng. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% với chính sách 30, không lãi, không gốc, không trả phí thanh toán trước hạn. Kèm theo đó là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn chiết khấu lên tới 12%, tặng lọc 3 đến 5 chỉ vàng. Nếu anh chị cần thông tin chi tiết về giá hàng, lịch thanh toán cũng như là chương trình ưu đãi, vui lòng comment số điện thoại phía dưới ạ. À. Em Tiểu Song sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho anh chị. Ngoài ra nếu anh chị thấy video này hay, có nhiều thông tin bổ ích, vui lòng cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực làm nhiều video hay hơn về những thông tin mới để gửi đến anh chị ạ. À.